sinh bức banh đưa đường nghi hoang tử lộ trình về đây tề tay tiền rót chén rượu đào nhật nhân đi tuần sơ dâng lên ni kinh máu đề các o dâng ơi là mời dưới ông nghi hoàng rơi lên biển ngọc kính vua kính hầu để các con nâng thời làm lời giúp ông hoàng mười sơi ô sơi giúp ông hoàng mười sơi tay thiên đi trên rượu đào tam mi tuần chúng dâng mà đời rước ông hoàng rơi à rơi rước ông hoàng người rơi Hãy subscribe hồi họ đổ hôm nay có miếng châu câu đầu để kính dâng thì cấu đỏ lòng tươi mời hoàng sơi một miệng cho ấm lòng ấm lòng chân giá người anh kiệt gươm xưa lập liền văn võ ai quá hoàng yêu nước thương dân quyết bảo vệ sơn cho dân nó ấm trong nước nhà được bình yên ở ông ông ơi tướng thanh đồng có hẹp hòi ông thương nghĩ ông mà vất vả sớm mơ chiều đổi tấm mơ thèm phục nay ra bắt ghế hầu ông người về đổ muối đã mặn năm con mặn mặn đúng đó gương đã cay chín tháng con cay ông thương họ nguyên huế ông tình nặng nghĩa dày xa xôi từ trong xứ hoàng cung xa đây ông ngự đông đông hồng nghi vua nghi hồng nghi mộng nghi bơ tòa tiếng thăm đừng lệnh nghi vua bà yêu thương ngờ về đồng đánh nghi phân tâm cô lỡ lấy chúa bà yêu thương cô ngự về đồng điểm phấn xoay hương ý nước chảy chút nét bạch dây quấn đầu phật chùa vinh lâm tây đàn miệng hát ca from John Yoho.